hiệu bếp là Rinnai model của bếp là KGM 640DG đây là nội thất của bếp đây rồi trước tiên tất những tính năng của dòng bếp này thì shop sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản là đây và có những cái mức giá phù hợp nhất thì bạn nào có nhu cầu hay là đã lựa chọn cho mình một con bếp mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì mình hãy chụp lại cái vị trí màn hình ngay con đó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 nó sẽ chịu cái nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa ừ, thì các bạn à, không sử dụng cái tính năng rang đó nữa thì các bạn sẽ gạt vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường thì khi ở cái que cảm biến nó đạt đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khó ra còn cái bếp mà nó có cái nút 3 giây này nè thì khi gắn á, thì shop sẽ shop chúng tôi sẽ gắn trực tiếp tích hợp vào cái nút 3 giây này thì khi mà các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ ờ, nhấn mở mình mở bếp lên cho nó cháy nha rồi các bạn sẽ nhấn vào nút 3 giây này nè đè giữ 3 giây để nó sáng cái đèn này lên thì khi sáng đèn thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến ở phía bên đó của bếp bên à, đó lên nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa các bạn có thể rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị ờ, tắt lửa các bạn mà không sử dụng tính năng rang đó nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt tính năng đó đi thì bếp nó cũng sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường okay. ở vị trí số 1 giá 1 triệu 7 mặt men chống xước số 2 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 số 3 bếp này được sản xuất vào năm 2017 mặt nó bị ố nên nó nằm ở giá là 1 triệu rưỡi và đã được gắn công tắc rang rồi số 4 giá 2 triệu mặt men chống xước bếp này shop sẽ gắn công tắc rang vào Số 5 giá 1 triệu 6 Mặt men chống xước cũng đã được gắn công tắc rang nè Số 7 Số 6 đây Ở vị trí số 6 này thì giá là 1 triệu 8 Cũng đã được gắn công tắc rang tích hợp vào nút 3 giây này rồi Thì à, giá nó 1 triệu 8 Mặt men chống xước Số 7 Bếp mặt sơn tĩnh điện Có chức năng Mặt sơn tĩnh điện chức năng đây Giá 2 triệu 2 bạn nào mà muốn ờ, gắn cái ờ, công tắc rang thì shop cũng sẽ tích hợp vào đây các bạn liên hệ đến shop thì shop sẽ tích hợp vào cái nút ba dây này <coughs> số 8 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 9 giá 2 triệu mặt men chống xước số 11 mặt men chống xước giá 2 triệu 2 số 12 giá 1 triệu 3 có mặt sơn tĩnh điện này thì đây là một số dòng mà bếp mặt kính full chức năng tiếp theo đây là đến à, dòng à, bếp âm mặt men chống xước đây giờ shop sẽ đến với một số dòng à, bếp từ thì bếp từ này á, shop vẫn chưa có vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái giá phù hợp nhất bạn nào muốn vệ sinh thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào cái này nữa này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 bếp này giá 2 triệu ba đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 nếu để ý thì các bạn sẽ nghe tiếng tạch của rơ le nó đóng lại còn có một số bếp thì nó sẽ có báo lên một cái tiếng bếp đó là thiết kế của mỗi dòng bếp đợi chút đi em ơi đợi chút đi tính năng thứ hai là khóa ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt để thay cho hai cái đáy nồi ở que cảm biến này nó chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ra lại có một số nơi bán á, họ quảng cáo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 thì đối với dòng bếp ga Nhật á, ở cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi này á, nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khắc phục cái vấn đề đó thì shop rẻ hơn khuyến mãi có gắn thêm một cái loại công tắc rang thì ta có thể rang hoặc là nấu những món mà có cái nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa thì như bếp này nó không có cái nút 3 giây nè thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt cái công tắc đó vào ở vị trí bên học pin này thì khi sử dụng á, các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái thì cái que cảm biến ở bên trái này nè nó sẽ tăng cái nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này lại để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nè nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên trái 220 còn bếp bên phải 201 này tùy theo vị trí mà nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau còn về pin sạc thì nó cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp á, tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ trong cái viên bên này